anh từng oán trách em rất nhiều Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu Anh từng nói với em rất nặng lời Sao ngày ấy để anh không chơi vơi Giờ lớn hơn anh mới hiểu Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan Vì lúc ấy anh quá xoan Em nào dám cười phần cho anh mang lầm lẫn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi là muốn nấc mông em theo cả cuộc đời và bản thân anh còn chưa lo được nỗi giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi giờ không có em nên anh đau lòng thôi người không dám tin tương lai anh thay đổi sợ theo bước anh em sẽ đau cuộc đời ai từng oán trách em rất nhiều Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu Anh từng nói với em rất nặng lời Sao ngày ấy để anh không chơi vơi Giờ lớn hơn anh mới hiểu Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan Vì lúc ấy anh quá xoan Em nào dám gửi phận cho anh mang sai lầm lẫn nhau chưa lo được nỗi giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi sợ không có em nên anh đau lòng thôi người không dám tin tương lai ai thay đổi sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời sai lầm lẫn nhẫn anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi là muốn lấp mồm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được giờ này anh đã có những thứ em cần rồi sợ không có em nên anh đau lòng thôi người không dám tin tương lai anh thay đổi sợ theo vững anh em sẽ đớn đau cuộc đời người không dám tin tương lai anh thay đổi sợ theo vững anh em sẽ đớn đau cuộc đời